老子，掉你老母丑花系阿听九番手中华民国三十九年，新马仔只衰公点捻样去索嘢？舌肉透香先啦！水杨柳，逗人眼闭呀，就话野人愁。但系我话情丝柳柳，点会野人？ lễ ê dâu đi thì sầm bố thường thèn nào là con tin nào

than sôi miền này tôi nào kêu cô tôi tôi sẽ cắm tàu cắm tàu cắm tàu bắt tôi cảm không kế hạt con kinh tế trên lộ vắt đầu bầu lệ hết mê mình dân hùng kiên định lòng mà tung cố dân kia khổ đau căn hùng pha đan sung kê điều ô ô

背生周忌先算係又要估後，真正係奸家難難，來得到我到。真正咩？原嚟六少啲，氣 眉呀挑，小红牙漏珠帘斜挂，小金牙钩，门户半开，飞因风吹后嘅，只为偷其呀蜜约，我都预早臭啊茂，我笑而低声。 Văn hùng mà cháu như thấy cây chỉ Dân hoàn chỉ tiêu Trong bốn hầm mà sao Rồi nhà gì cái tâm gì Có hữu chỉ thấy công mà lâu Cột con xin tội tâm mà nghe tặc Thì tôi công mà lâu Ô Bố xịt dục thâu hương Thinh thòng máu gì sống gì ngõ thì đau